tinh thần bô lê vào một pha bắt bô lê rất tuyệt vời của tinh thần Saka chào anh em nay lê minh có trận thi đấu giao hữu với lại hoàng fc thì uh, mình sẽ quay lại trận đấu này up cho anh em xem thực ra là hôm nay mình không đá tại mình đâu có đi đá giải cho lê minh đâu thì điểm qua xem là à, ờ, Liên minh hôm nay có những ai nha khá là đông rồi nhân vật quen thuộc Jim Messi Hello này có áo mà à, ờ, chắc sẽ vô sân với ờ, anh em ờ. mục đích là điểm cốt nhưng mà sẽ vô sân tí xíu ha mục đích vẫn là đích vẫn là thi đấu nhưng chỉ có do cái giải này là cốt không thể đi được nên mình thay vị trí đó thôi ok dạ chờ xem mình sẽ thể hiện nha rồi kế anh ta Đội kim thái em của đội em không các bạn rồi ai đây lý trung hiếu dạ yeah. ai nữa kiên hà gia <laughs> mới khởi động hơi chóng mặt rồi rồi hình đi like ok rồi cũng bom trẻ bé trí à <laughs> ok ơi ai mà dẻo vậy ta chán hối <laughs> đâu có hói đâu rồi ai gọi chán hói không biết ai đặt tên kỳ vậy sách già <laughs> <laughs> rồi nhân vật rất là quen thuộc anh bèo nhà dạ. dạ. đẹp trai không đẹp trai vậy dạ, dạ mày rồi phía cuối hãy thể hiện đúng chất củi của anh đi nhé ai nữa sơn hung minh à. trời ơi lâu quá mới thấy anh đình Thành lâu quá thấy hoài chứ ờ, ngày nào cũng gặp nhưng mà lâu lâu mới up clip mà <laughs> Đinh Thành sai ca ai đây tài ca ca lộn tài ca lần đầu tiên được lên uh, video dạ yeah, sẽ có một clip riêng cho tài ca nhé <laughs> hy vọng là sẽ sớm khoan nhỏ rồi Quang Quân Chân trái siêu dị Rồi Trẻ Ngọc Lành 13 ok rồi giờ mọi người khởi động và chuẩn bị trận đấu nha một bài khởi động khá cơ bản và quen thuộc của futsal và đội bên đây của FC sẽ đá giao hữu với đội của Lê Minh ngày hôm nay là một buổi tập vợt để trước khi chiến giải dưới Cần Thơ Rồi tổ 1 của chúng ta thì có Đỗ Kim Thái Đây Kiên Haza Đây Huy Củi Và Lý Trung Hiếu Trời mưa rồi anh em ơi Mà may quá Ở đây có mái che nên không bị ảnh hưởng Đâu Wow Nhanh quá Mới giường nhiệt tình quá Lấy được quanh rồi Lý Trung Hiếu Huy Củi cú sút của kia Haza ngay xa ngang ngay góc chia thôi không được đè đè rất tốt làm gì nữa đây bước bên không vào đã ngang không vào không vào cú sút sau là trúng ngay cột dọc đẩy nước bánh rồi đối diện gôn làm gì đây không kết thúc được ồ oh, qua người rồi một cú sút ngay thủ môn chán hối đổi tổ có hai này có Quỳnh Mỹ Lai Khánh Bèo Tài Ca và Đinh Thành tinh thần bô lê vào một pha bắt bô lê rất tuyệt vời của tinh thần Saka quá hay và kết thúc quá lạnh lùng của tinh thần một không wow đường căng ngang minh lai qua được rồi bánh mì kịp thịt vẫn còn wow một pha phản sai lầm của thủ môn đội bạn và một bàn thắng cho Quỳnh Mỹ Lai 2-0 Tài ca Đinh Thành và vẫy báo ngoài Khánh Bèo Một cú sút của Tài ca yeah, Bóng lại đi trúng thủ môn Quỳnh Mỹ Lai bật tường với Tài ca Đinh Thành Dít bên Dít bên Dít bên chân Wow Một pha căng ngang rất hay của Đinh Thành Tới chân của Khánh Beo rồi Làm gì đây Không vào Thì lại Đinh Thành Khánh Beo Làm gì đây Đinh Thành qua người rất nhanh Rất gọn Dứt điểm chân Một cú sút Wow Ngay cột dọc Cú sút ngay cột dọc của Đinh Thành Đến Thần Khánh Bèo tiền đề rất tốt Tài ca làm gì đây chân trái Không vào Và dứt điểm chân trái của Tài ca Chuyển hướng liên tục Một pha dừng gót của Đinh Thanh Đinh Thanh vẫn là Đinh Thanh Một cú dứt điểm Một cú chích mũi rất mạnh Phản xạ rất tốt của Thu Môn đã cản trở bàn thắng của Đinh Thanh Tài ca Khánh Bêu tiền đè rất tốt Pha chuyển hướng rất hay của Tài ca Lại pha dược gót Mất banh rồi Nguy hiểm quá Không vào Pha dùng ép của đội bạn Vẫn không vào Có bạn thắng không Pha dứt điểm Pha cản trở rất tốt với Đinh Hình Yeah Quá hay Quá lăng xả Wow, pha nhét lên của Khánh Beo nhưng không được mệt quá ngồi luôn rồi hai người đổi tổ tổ ba lê minh ngọc lanh hoàng quân 13 và sơn hung minh trường sơn Chị Sơn Ngọc Lanh một pha truyền rất nguy hiểm và wow, một pha truyền lỗi của Ngọc Lành và một bàn gỡ của đội bạn ô oh, cha tổ ba này có vẻ không ổn tí nào cố lên đây bắn rồi Hoàng Quân Ngọc Lành một cú sút vẫn là Hoàng Quân phản công Wow Thua liên tiếp hai bàn Tổ 1 của Lê Minh đã vào lại rồi Cắt bên Thật tốt phía cuối Một cái rút ngay Trúng thủ môn Và tranh chấp rất mạnh của Lý Trung Hiếu hai Haya pha dứt điểm ngay thủ môn chính thái và hẹn rất hay pha dứt điểm wow chẳng hỏi chọc khe phi củi phạm lỗi ngay trước mặt tôi khung thành của pha phạm lỗi ngay dạch 6 mét đổi tổ tinh thần mình bị lai tài ca cánh bèo lên Và dứt điểm ngay chúng chân tài ca Rất tiếc không phải là bàn thắng cho Lê Minh phải dứt gót Rất hay Hết hiệp một, Hiệp hai chuẩn bị bắt đầu Tỷ số hiện là hai đều tổ ba đã vào thi đấu ờ, có Hoàng Quân Trường Sơn Ngọc Lành và Phát Nhỏ các đưa anh rồi pha dứt điểm ngay của Hoàng Quân không thành công chơi đè rất tốt của Trường Sơn Ngọc Lành Trường Sơn tay chở rất tốt Hoàng Quân Trường Sơn cú sút wow cú sút rất mạnh của trường sơn ngọc lành wow cú sút rất tốt của ngọc lành rất tiếc là đi ra ngoài các bên ở chân của wow cú sút nhảy sang ngang cú sút của hoàng quân rất tiếc bóng lại trúng ngay sang ngang ngọc lành đi đây à không được và pha không hiểu ý giữa thủ môn và hậu vệ hoàng quân một bàn thắng nữa cho hoàng fc 3-2 tổ một đã vào lại rồi kim thái phía cuối không thành công vẫn còn tiếp tục là phía cuối và chích mũi ngay bóng lại bay hơi cao so với sàn ngang khung thành Kususa Kinhaza ngay thủ môn tiếp tục một pha dứt banh căng ngang không thành công vẫn công không có phạm lỗi à, pha phòng ngự rất ăn xả của hậu vệ đội bạn tiếp tục một pha được trượt chân số 8 phía cuối Kim Haja đến của banh rồi Wow, pha đánh gót rất khó hiểu Kim Haja Không vào Pha xỏ hán Tổ hai vào lại rồi Đinh Thành, Huỳnh Mỹ Lai tay Ca và Thanh Bèo Đinh Thần Khánh Bèo tỷ đè rất tốt Đại ca Đinh Thần Minh Lai Dịch banh Đinh Thần lấy được banh rồi Đối diện thủ môn Wow Một pha slide, Sức vô lê của Đinh Thần ba đều pha dứt điểm quá hay của Đinh Thành hiện sự càng lướt và tốc độ rất tốt Tài ca lấy được bóng rồi pha dứt điểm ngay Chúng chơi hậu vệ Lại là pha dứt banh Lấy được banh rồi, đến hình, chích mũi ngay Chúng ngay vị trí của thủ môn Darban Thanh Bell pha dứt điểm Lại hơi cao Và cũng hơi nhẹ Đến Thanh Đi lại Và chặt không thành công Đến Thanh Đi Lai Pha dứt bóng không chính xác của Quỳnh Mỹ Lai Tài ca Một pha bỏ bóng rất điệu nghệ của Tài ca Đến Thanh Bước bọc rất tốt Wow, mất banh rồi. Hai đánh thủ môn. Wow. Và lên banh không thành công. Một bàn thắng của đội bạn. 4-3. Tiếp banh. Cùng Lai lấy được banh không? Không được. Không vào. Một pha hụt chân của cầu thủ đội bạn ngay trên vạch vôi không có bàn thắng cho Hoàng FC Đinh Thanh và nhát sút rất tốt của Đinh Thành. một một double step over đóng người rất hay của mình Milai Đinh Thanh một cú sút Khánh Bèo tỷ đè rất tốt một pha dứt điểm ngay của Khánh Bèo và các bóng rất nhanh của Đinh Thành đội bạn đã kịp qua được vẫn còn một pha slide rất tốt của bé chi Bánh Bèo Quỳnh Minh Lai lên bánh rất nhanh Chuyền ngang Khanh... Và dứt điểm của Khánh Bèo Rất tiếc bóng đi hơi nhẹ Và trúng ngay thủ môn Phản công ngược của đội bạn Đinh Thành lấy được banh rồi wow. Minh đột phá Khánh Bèo pha dứt điểm của Tài Ca chúng ngay thủ môn vẫn còn Đinh Thành một cú sút nữa tiếp tục pha chích mũi của Đinh Thành qua hãng thủ môn quá hay Đinh Thành hat chích cho Đinh Thành bốn đều pha chích mũi rất mạnh của Đinh Thành tổ ba đã vào lại rồi wow pha dứt điểm rất tốt của ờ, cầu thủ số 3 rồi bạn tổ 3 của Lễ Minh FC không phải là một tổ đấu mạnh nhưng mà Todd Bell và Kim Messi vẫn đưa vào cho đá liên tục là để thử nghiệm và tập dượt nên sẽ thi đấu không thực sự hoàn hảo mình bắt buộc phải đưa vào thử nghiệm nếu mà không vào thi đấu thì không thể nào phát triển được kỹ năng sẽ không giúp cho các cầu thủ trẻ cọ sát được nên bắt buộc phải đưa vào đá liên tục và tổ ba này à, có hai bàn thua liên tục tại hiệp 1 để cho đội bạn gỡ hai đều Wow Pha chuyền ngang Rất nguy hiểm của Hoàng Quân Pha phản cản phá rất tốt của bé Chí hai pha dứt điểm liên tục nhưng vẫn không có bàn thắng cho các cầu thủ của đội bạn của FC và dứt điểm 4 đến 3 Wow phải dứt điểm rất tốt của đội bạn tiếp bóng lại bay hơi cao Ngọc Lành Hoàng Quân một từ rất tốt chia hai ra Hoàng Quân dứt banh không thành công thì số vẫn là bốn đều Ngọc Lành kiến hai ra Các bạn không thành công Và giết điểm ngay Góc hẹp Phản công Bán hai Trường Sơn vẫn còn Hoàng Quân Trường Sơn pha dứt điểm chân trái một bàn thắng của Trường Sơn một cú sút chân trái rất lạnh lùng. 54. Tổ một đã vào lại. Phía cuối, đi đè rất tốt, lấy được banh rồi. 13. Trả về. Phải dứt điểm chân trái. Chia hai ra nhàng phía cuối một pha chọt háng của phía cuối 13 chân trái không vào một pha dứt điểm rất hiểm của 13 cú sút có vẻ hơi nhẹ phản công cho Hoàng FC pha dứt điểm ngay chúng vào thủ môn bé trí hết giờ kết thúc trận thi đấu giao hữu giữa Lê Minh FC và Hòa FC tỷ số là 5-4 nhưng về Lê Minh rồi ok vậy là xong trận giao hữu nha mọi người thấy trận này ờ, có hay không hay thì nhớ like và đừng quên subscribe channel youtube của mình sắp tới là mình fc sẽ xuống cần thơ thi đấu thì mình sẽ quay lại toàn bộ các trận đấu của liên fc ở giải cần thơ đây và hẹn anh em user của kênh thi soccer dưới ờ, cần thơ nha rồi mình không thi xin chào gặp lại